cho chúng ta mô a di đà phật hoàng gia ngự đồng phép thời lục chi thần thông tam thông tích cổ yêu đồng lên trôi phù hùng phù hùng đôi đường sông nhang khai quang thập từ diệu hoàng về chiếu từ 嗯。